Tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 13 tháng 1 năm 2021, tức ngày mùng 1 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Tuổi Tý sẽ cần đề phòng để tránh họa tiểu nhân, ngày Dậu Tý tương phá, vận trình sự nghiệp của con giáp này khó được như ý khi không nhận được sự giúp đỡ từ mọi người, lại thêm những kẻ phá bĩnh và ghen tị nên chắc chắn bản mệnh sẽ khá căng thẳng và gắng gượng để tránh những đe dọa tổn hại lợi ích May mắn là thực thần nương đỡ, vì thế concept này hãy bình tĩnh và kiên nhẫn. Đôi khi tin vui đến lúc có vẻ muộn một chút cũng không sao. Tuy nhiên, nếu muốn mọi chuyện diễn ra đúng như dự định, người tuổi Tý sẽ phải nỗ lực hơn nữa. Những người làm kinh doanh phục vụ dịp Tết âm lịch sắp tới rất thuận lợi. Về phương diện tình cảm, có lẽ concept này cũng tránh đưa ra quyết định vội vàng, lựa chọn những bước đi không tốt khiến tình cảm khó tiến triển thuận lợi.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 Xỉu dậu bán hợp, vợ trình công danh sự nghiệp của tuổi Sửu rất hanh thông, thuận lợi, bản mệnh có thể tin vào các kế hoạch công việc sắp tới sẽ tiến triển suôn sẻ. Con giáp này hoàn toàn chủ động về mặt thời gian, nhờ đó mọi việc trở nên hiệu quả hơn, giải quyết vấn đề trong thời gian ngắn. Bản mệnh nên đẩy nhanh tiến độ khi nhận được sự hỗ trợ rất tốt từ đồng nghiệp. Con giáp này cũng nhận ra tầm quan trọng từ những mối quan hệ xung quanh. Tuy nhiên, tuổi sửu cũng nên đề phòng rắc rối, họa thị phi, tránh tham gia vào chuyện của người khác nếu không muốn rơi vào tình cảnh khó xử.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 Tuổi dần có thể đối mặt với khó khăn cho công việc, ngũ hành tương xung khiến bản mệnh dễ nảy sinh xung đột về ý kiến với đồng nghiệp, các kế hoạch đã lên sẵn bị xáo lộn. Con giáp này cảm thấy không hài lòng và khó chịu khi mình không thực sự được tôn trọng. Tuy nhiên, bản mệnh đã dần giải quyết êm thấm chuyện tiền nong, thậm chí có người còn được trả nợ khi có chính tài che chở.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 Ảnh hưởng của cục diện mão dậu tương xung nên có thể người tuổi mão sẽ không có được một ngày hoàn hảo, đặc biệt là phương diện sự nghiệp. Về cơ bản, công việc không bị tác động nhiều, nhưng con giáp này cũng cần lưu tâm và tập trung hoàn thành kế hoạch của mình. Sự bất cẩn hay thiếu nhiệt tình của bản mệnh sẽ mang lại những hiệu quả và đánh giá xấu từ cấp trên. Trái lại, vợ trình tài lộc trong ngày khá tốt, tuổi mão sẽ có thêm thu nhập từ bên ngoài khác. Con giáp này có nhiều khoản lãi lớn trong thời gian này, có nhiều người lật nhờ đầu tư lâu dài mà nay thu được lợi.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 Vợ Trinh Tài Lộc của người tuổi thìn khá vượng phát, bản mệnh gặp cục diện nhị hợp nên dễ dàng tìm thấy một cơ hội kiếm tiền mới cho mình. Nếu con giáp này dám nghĩ, dám làm và nắm bắt những xu hướng mới, dù nó không thuộc sở trường của mình, nhưng cũng có thể mở ra những lợi ích bất ngờ. Đây là thời điểm rất thuận lợi cho những người làm kinh doanh buôn bán, không những có vận quý nhân giúp đỡ mà cũng giúp tư duy của tuổi thìn nhanh nhạy hơn. Hơn thế nữa, con giáp này có những thay đổi thuận lợi, thậm chí lúc này hợp tác làm ăn cũng không phải lo lắng hay nghĩ ngợi nhiều.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 Tuổi Tỵ đón chào ngày mới với những cơ hội tốt để hợp tác, làm ăn, tài lộc không dồi dào nhưng cũng đủ để bản mệnh cân nhắc kế hoạch tiếp theo của mình. Những mục tiêu cho công việc của con giáp này tiến bộ vượt trội, tất cả là nhờ có chính quan dẫn đường chỉ lối. Bản mệnh cảm thấy mình có thể hoàn thành bất cứ kế hoạch gì với tinh thần hào hứng và phấn chấn này. Chính vì vậy, hãy tận dụng tối đa nguồn năng lượng dồi dào của mình để tạo ra những bước tiến quan trọng cho sự nghiệp. Nếu thời gian còn tồn động việc gì thì nay là lúc để người tuổi tỵ giải quyết.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 Vận trình tình duyên của tuổi ngọ có phần xa sút con giáp này sẽ có nhiều suy nghĩ rối bời, dường như bản mệnh đang gặp những kẻ ném đá dấu tay. Cố tình tung những tin đồn thất thiệt khiến cho quan hệ của giữa hai người xuất hiện những dạn nứt, thiếu đi sự tin tưởng cần thiết có thể là những gì người tuổi ngọ đang lo lắng có những tác động khiến cho bản mệnh không còn vững tâm và tin tưởng. Do vậy, nếu con giáp này cứ thận trọng, đừng vội phán quyết mà nên tìm hiểu kỹ sẽ tốt hơn. Nếu đôi bên yêu thương nhau đủ lớn thì không ai có thể làm lung lay được dù tâm trạng không tốt nhưng cũng không làm ảnh hưởng nhiều tới công việc của con giáp này, do đó bản mệnh cũng có thể hoàn thành kế hoạch của mình. Có điều sẽ chậm trễ một chút, đồng thời trong mối quan hệ đồng nghiệp đừng vì bực dọc mà chút giận với người không liên quan mà gây mất thiện cảm nhé. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, dần, mão. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Đường tình duyên của tuổi mùi không được thuận lợi cho lắm, bản mệnh có những trắc trở về hạnh phúc, con giáp này không hiểu được những nỗi lòng của đối phương, chỉ nghĩ rằng bản thân phải chịu ấm ức, những mâu thuẫn dồn nén quá lâu sẽ trở thành vết hằn nứt trong mối quan hệ bản mệnh có thể cảm thấy không hài lòng về những gì người ấy nghĩ về mình, chính điều đó lại tạo nên khoảng cách giữa hai người. Tuy nhiên, đối với người tuổi mùi có độc thân lại có một ngày vô cùng bình yên và tự thỏa mãn với mục tiêu, dự định riêng của mình và tiếp tục phấn đấu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 sự nghiệp của tuổi thân trong giai đoạn khá tốt, bản mệnh đang tạo ra được những dấu ấn tốt, sự tập trung cần thiết. Con giáp này hoàn toàn có thể yên tâm với kế hoạch đã đề ra khi mà sự chủ động giúp tình thế vững vàng hơn, nhờ thế mà được cấp trên đánh giá tốt. Ngoài ra, lãnh đạo cũng đang khai thác tốt khả năng, vì thế bản mệnh làm việc có hứng khởi và kết quả tốt hơn. Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng hài hòa. Ngoài ra, người tuổi thân cũng nên quan tâm tới tình hình tài chính và thận trọng hơn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 tuổi dậu sẽ trải qua những khó khăn, trở ngại khi gặp cục diện tự hình. Dường như bản mệnh đang có những suy nghĩ hoang mang, tiêu cực nên khó có được sự quyết đoán cần thiết. Con giáp này sẽ phải tiêu tốn khá nhiều thời gian và tâm lực để có thể giải quyết vấn đề. Bản mệnh nghĩ ngợi quá nhiều, thậm chí có những việc đi quá xa từ kiểm soát. Thực ra người tuổi dậu chẳng cần nắm giữ điều gì đâu, nên để mặc mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Đời tài lộc cũng không được như mong đợi, nhưng nếu con giáp này nhanh nhạy một chút thì cũng giúp mọi việc suôn sẻ hơn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 Người tuổi tuất đối mặt với cục diện tuất sậu tương hại dễ bị kẻ tiểu nhân hãm hại, bản mệnh cần phải tỉnh táo và tránh xa những mâu thuẫn. Việc khéo léo thậm chí có thể hy sinh một chút lợi ích của bản thân cũng giúp cho con giáp này có được sự đồng thuận và giảm đi đối thủ hay là mất lòng người khác. Cát tinh đưa tới những cơ hội tốt, nhiều người còn may mắn có được địa vị trong thời gian ngắn.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 Những rắc rối khiến con giáp này khó kiểm soát cảm xúc, lại có hung tinh nên dễ làm hỏng việc. Sự chậm chạp của đồng nghiệp sẽ khiến người tuổi hợi khó chịu, nhưng đừng để điều đó cản trở mình. Hãy lựa lời để nói cho phù hợp. Có khi những ngày cuối năm ai cũng ham vui nên làm giảm hiệu suất công việc đường tình duyên khá khởi sắc, con giáp này còn độc thân nên đẩy nhanh các mối quan hệ. Trong khi đó, các cặp đôi đang hờn giận thì cũng là lúc bạn mệnh và người ấy có thể nhìn nhận lại tình cảm của mình để cùng nhau đưa ra phương án giải quyết hợp tình hợp lý, trở nên kéo dài khiến đôi bên mệt mỏi. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, mão, mùi,